ui nó cấp 6 rồi chết chết chết chết ơi chết ơi chết ơi sao khoan hoài vậy anh sao rồi sao rồi ôi ôi cứu em được không cứu em được không Đâu rồi. Ờ, các bạn ơi. Ôi, cái gì nữa? Qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Ui mẹ lát lục hết luôn Gì à. này nó bị gì Ôi, ông linh bọn không? Red này bây giờ qua qua Red là giúp gì vậy? Cộng 16 điểm một game á Gì ghê À? Có có lên thành 4 cộng 16 điểm một game tương tự. thì không vậy mấy ông? Ở liền với tốt bây giờ với tốt chứ nè Lên lên boy, lên boy Chứ uh, ờ, no. sao em gì xong rồi ta ra đây canh canh canh canh canh canh được quý nhỉ perfect này thì thì ra khả năng mình đánh thành ở đầu này nó ra cua rồi cua của tôi rồi anh em nha đánh nha đánh nguyên nhanh rồi mình ra mình đuổi nó vậy chị ấy cái cho chị em không có thế đuổi nó là tính này từ đâu à em tính này từ đâu à <laughs> thì chắc vậy Đủ mẹ cho cho một sao mà thế nó vẫn ngon hơn cơ cầm cá ta chưa chưa có meta không à hôm qua hôm qua thua mà hôm qua thua <clears throat> thua ở game 100 hôm qua thua đúng một game 100 con game 100 trôn hôm qua nói chung hôm qua trôn nhiều lắm anh em hôm qua trôn lần 3 phát sao mà gánh được hai hai thằng mình bỏ tay gánh gọi là hết lực luôn rồi không không đi được cơ cơ bản á cơ bản là tụi mình kia nó đã săn rồi nó đã săn nó được bốn rồng mà nó được thêm con rồng ờ, rồng ờ, rồng ngàn tuổi Thành ra đam to vãi ngồi đam to làm một phát là tụi mình chết chỉ có gồng tuổi đổi là mua cái mình có ba con rồi nó vô nó vô nó vô nó vô nó vô nó vô nó vô đi vô em ơi còn này không bật cái hố hố sông mồi ờ nó bật hố sông mồi vô chăng anh ấy dạ anh đó hả ờ, không không không đây ờ. nè đây tôi vô xăng rồi xăng em rồi lại gần không nào dám đây ra quay ông nhỉ Đớp Bugata không có tác dụng mà, chỉ có tác dụng Chỉ có tác dụng khi đi với lại cái người thầy ước thôi Ui, nó cấp 6 rồi Chết, chết, chết, chết ơi, chết ơi, chết ơi khoan hoài vậy anh Ê, công rờ tôi à Ừ, okay, ờ, công rờ à, à. Bãi loạt Hả? Ủa? Sao? Trời ơi, ông pin cho lắm vô, ông pin cho lắm vô Pin, pin, pin, lắm vô ờ, mà Nè, sao không tôi vãi nồi ông ơi ông xin ơi là ông xin rồi thì lại chết tôi rồi thôi sao tôi tôi tôi tôi tiêu nó chết tôi thôi chứ không sao đâu đang chờ xét này em xuống hả xuống hả mau mau mau mau mau ấy quá xin rồi một phát à một phát à mà tao để ra xong game chắc chắc trong một lòng giống em hả về đây mà thế nào chết hay đừng sợ Ờ, đủ đủ đủ có anh em ơi mình có anh em ơi cảm ơn nha cảm ơn mọi người nha ngon đó, nói chung mà nói chung mà qua giờ nhờ anh em kiếm giúp chứ không mà suy đa lắm chứ không mà chả kiếm ra vì mình mình kiếm mình đánh mấy cái nick mà nó không được nhảy ranh anh em mà ít nó ít nhảy ranh nó nhảy được tầm khoảng một hai lần thì ok nhưng mà nó nhảy nhiều quá thì không ổn thằng này à, thằng này hơi khỏe nó còn cái ờ, hồng ngọc hoàng ngọc với nhau gì thôi cái skill tấn sau ok ok bãi mì ok bãi bì. anh sẽ giải ra à, anh đang đua với mic nha đua với mic uh, ờ, anh em ai mà thích xem mic thì cứ search uh, ờ, cozote mic ở đâu cozote ở youtube nhầm dạ, nhầm dạ. cozote youtube 15 kêu chết dưới năm một ca thao à lăm mạng năm mươi ca thao à càng dạ rồi Lần này thấp e là tôi game thao như ông ơi Cảm ơn nha, cảm ơn uh, ông bạn về gì của ngon luôn à từ từ đâu rồi đâu rồi đừng này chết đấy từ anh vô bút máu à vô máu à máu à vô vô vô vô vô à quay đầu quay trọng chiến quay trọng chiến chiến em được luôn nha anh em ơi nó kéo nhầm à cái đường kia nó thế là này còn ít quá game này á game này dễ quá à. trời ơi ngàn sao luôn rồi phải rồi ở game này thì nói chung là mình đánh mình em sớm không ấy mình em sớm với nhanh nhanh nhanh để à, lên lại lên lại khoảng trăm game cảm ơn nha cảm ơn hoan nha ngày xưa ngày xưa quả trái là chất lượng quá Ê, sáng nay ông nào mì xưa quả chất lượng thế sáng nay ai mì xưa cho nếu nhỉ Wow, sáng nay qua mì xưa à? Trời ơi, qua. Qua mì xưa nếu chất lượng quá. Qua đây có nghĩa là sói không? Ừ. YouTube và YouTube anh em search là cô cô Zote là có mà. Ô dô te, em em search đi search đi là ra mà. dễ dễ rồi, dễ hợp tả. Ô te, đúng rồi, ra nè em ơi. Em luôn. Anh đánh nhanh quá em hơi bình thường. Đánh nhanh ở đây tầm còn lại 90 game là đẹp 10 trăm người. lên lên lên lên lên trời rồi à, em đúng rồi em thua rồi hôm qua thua nhà sáng ba bên này lên là mình win rồi ông này đẹp quá nhỉ này đi chơi à nó, nó tính lên nó chơi mình hơi lâu đó nha game này em hơi lâu đây nè hơi lâu chứ em để lên tập với anh được không trung bình là trung bình là phải game phải tầm khoảng 13 phút là đẹp 13 phút là đẹp ôi ông ông kia thì mắt chưa ra rồi để để vô nước bạc đi em mày.